nay cái clip này trên đường đi làm được nói về à, dị đoan hay là siêu siêu trí tuệ <clears throat> thì à, tự mỗi người à, mỗi cảm cảm nhận và tự à, tự ngộ tự hiểu nói gì dị đoan thì giờ mình phải nói như vậy và Venga hay kinh Phật kinh Thánh tất cả các kinh điển cũng đều tiên tri đều nói người ta cũng gọi là dị đoan còn bà Venga hay là Nostradamus mà tất cả các thủ lãnh trên thế giới nguyên thủ của Liên Xô đều phải sắp hàng đứng nghe cho bà Venga phán mấy câu đó thì cái đó chắc không phải dị đoan không rồi uh, Trump nè mình đang nói ông Trump đi trước mắt nói gì dễ hiểu tự nhiên cái ông đột xuất cái rậm thắng cử làm đảo lộn thế giới trật tự lại nhìn thấy trật tự nhưng mà thật sự ổng có chân mạng tất cả các vị xoay chuyển nhờ chứ hồi ờ, lúc mà ông Trump mà thắng tổng thống đăng cử thời đó cũng không ai không ai nghĩ ông thắng thì cái bùa ý đó đó việc với trong ban này cũng có cái clip hình như nói lại thì à, ngồi thiền thì mới thấy tất cả các chư Phật <clears throat> ở ở những cái um, Bắc Cư Lô Châu, Nam Thiện, à, Bộ Châu, ở Đông Thắng, thằng Châu <clears throat> về trái đất này để mà chắc ăn là ổng phải đậu tại ổng mà không đậu ổng là lãnh đạo ở trái đất này là người quan trọng mục đích là thượng đế với phật là muốn cho chúng sanh cho nhân loại từ nay sống vui vẻ hạnh phúc hòa bình không có bệnh tật không có chiến tranh rồi à, cái bầu khí quyển tốt không có trận đập chặn xong chặn ngồi để tự nhiên nhờ mạch máu của mình á, tự nhiên á, mình lấy gọng dây thun mình buộc cái tay thôi là mình đã khó chịu rồi còn này á, là nó đổ xi măng nữa là mình cứ nghĩ cái trái đất này nó cũng giống như một con người nó có phong thủy tại sao nước Việt từ từ đi mình nói tại sao nước Việt bây giờ Phật Thánh Tiên dồn về đó ngày xưa thì ở uh, Ấn Độ rồi qua Tàu rồi tại vì cũng là phong thủy nó vận hành như vậy đó dị đoan đó là ông Trump ông Trump cũng gọi là dị đoan luôn đó. biết bao nhiêu chuyện à, những nguyên thủ quốc gia trên thế giới mình nói tất cả các đời vua và nước tàu nha lưu bị cũng có uh, cũng có gia gác lượng cũng là một người cũng cao siêu trí tuệ rồi khi ờ, có chút ờ, tầm nhìn mới cố gắng làm vua rồi châu Văn dương thì có khương tử nha rồi lưu bá ôn thì chu nguyên chương lập nên nhà minh tất cả những đời vua của nước Tàu đều có một cố vấn quân sư mình dùng chữ quân sư dị đoan luôn đi ừ. quân sư dị đoan à, từ nay đặt đó này cũng hay à. <clears throat> quân sư dị đoan thì khi ờ, nước Việt mình nó thì quá trời quá tới thời tổng thống diệm tổng thống thiệu ông nào cũng có quân sư dị đoan hết à, tự không biết rồi mình nói xa đi rồi chút mình nói gần rồi tới thời hiện tại này nè à, lúc mà xây cái dinh độc lập xây không đúng bị à, ém thì à, đó, có coi mấy clip thấy có thời hiện tại nè tất cả các bác các chú các anh mình á trên đó, cũng đều có ông Nguyễn Trung Hòa hỏi ổng đi cũng là cũng có quân sư gì đó nó không phải là gì đoan như um, um, các bạn à, um, là tự vì một trăm ngàn người triệu người có người có khiếu vậy đó Giờ biết trước khi mình nằm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày có những người quên rồi có những người nhớ những người quên thì trên xuống nhắc lại mình à, sống rất là song song với à, các vị chư ờ, thần chư tiên chư thánh cái núi thiên long sơn á, ban ngày cũng vậy mà buổi chiều thì nhiều <clears throat> ban ngày á, người ờ, sinh hoạt thì người đời mình đầy hồi tết á, thì mấy vị cũng xuống chơi đầy núi thiên long sơn nhưng mà đi chung với người đời với mình đụng đụng chữ thiên rồi đó tự người mình không có hiểu đông lắm rồi mỗi lần tết trung thu trên thiên ông sơn á à, cái này mới mới thấy con nít nó sắp hàng ở trên quá trời đông nó cũng xuống chơi ở trên trời cũng có con nít nữa nè cái xã hội họ không ngộ đó rồi mình mỗi lần mình vui gì ấy, thì họ cũng vui xuống chung vui chung cái đó là bình thường chư thiên cũng như là dân chúng ở trên cõi trời thôi lâu lâu mấy chị dị xuống họp bàn nữa là khác đó, à, thì trung thu thì có con nít ở trên trời xuống chơi với con nít ở dưới thế gian trên miền đông sơn á đông lắm mắt thường mà nhìn thấy à, mà, mà. rồi à, trả lời là ta dị đoan đó thì những cái dị đoan đó thì bao nhiêu à, kinh sấm ví dụ như ông cặn trình cũng là gì đó ông nói trước tất cả nó không phải như vậy mình phải hiểu mục đích mình nói cái này cũng là để cho mọi người hiểu là mình phải biết trên đầu mình ba tấc có thần linh phải gán niệm phật khi mình niệm phật á à, nhất mỗi lần ăn á <clears throat> phải à, niệm phật tại sao à, tại vì nếu mình không niệm phật á ma đấu dữ lắm cái vợ thằng tỷ phú mà nó sống nó ích kỷ nó ác á nó thành ngạ quỷ á thì nó đi vòng vòng nó xin ăn mà tới cái nhà nào mà đang dọn cơm ăn á, mà không mời nó làm sao nó vô làm cho ăn không ngon là thứ nhất nhiều khi chén đũa bay nữa không chừng nữa cho nên mình phải niệm phật thì khi họ cũng người tự trọng lắm mới thấy niệm phật là biết mình có đạo đức thì ờ, nó đi ờ, sang qua nhà khác đó là sự <laughs> gán mỗi lần ăn ờ, để mấy phút đi tiệm đồ cũng vậy gán niệm phật một cái à, chỉ vậy thôi như ờ à, mình nói là mày đừng phá tao nha tao hiểu tụi mày xung quanh đó à, giống như mình dặn họ vậy đó chứ còn nếu mình à, thì tập thôi biết thói quen đi <clears throat> thì mình à, không phải lúc nào họ cũng canh mình nhiều khi xui xui đó, họ họ đi dạo lòng vòng rồi cái họ gặp thì họ nhào vô thì họ phá họ giành nắng mình luôn á hồi xưa sư phụ đức thầy lập cái đạo hảo đạo bổ sơn địa hương người ta cũng nói ngài vậy tất cả không phải gì đoan mà từ từ cho mình không có đủ trí tuệ không có đủ trình độ để hiểu khi mình không hiểu tại vì khi mình gần sách vở gần học vấn gần khoa học quá đó thì à, cái ngã của mình lên cao mình nghĩ cái đó là cuốn sách là cuốn sách là Phật của tôi rồi Chúa của tôi rồi à, mình à, không à, mình cứ làm đúng như cuốn sách cho nên mình có một người bạn mở cái nắp hộp thôi á nha không cũng phải mở cái giấy à, đọc uh, instruction đó, hướng dẫn nó làm sao mở nhiều cái dễ ợt đâu có cần đâu à, nhưng mà khi mà chụp vào cuốn sách rồi thì nó mình thành ra mình thấp xuống xa với thiên tính cái thiên tính là cái quan trọng của thiên tính là đa số những những người mà làm lên đại sự á, học vấn căn bản thì cũng là là phải cần nó không mà chết đó nhưng mà cái thiên tính cũng đừng có để mất có những người thấy nhiều lúc kỹ sư bác sĩ mà, mà giỏi nghe đi càng xa đó thì không hiểu về mặt tâm linh chừng đó không có biết là Phật Thánh Thần sát bên thì ngày hôm qua mình cũng có nhớ tới ông anh Hoàng Huy Hoàng đó thì hôm nay cũng ờ, mường, mường tượng về cái vấn đề đó nói luôn này lúc mình ước chi mình không phải là mình ước chi tại mình làm gì khuyên ảnh mấy chục năm anh mình mà anh không tin nhất định không tin nghĩ mình làm lương cao triệu mấy đi đờ đi vô in theo đi vô xem xanh nữa thì ai cũng chào khom lưng chào ổng người Việt Nam là ông đứng hàng thứ nhất mấy trăm ngàn người là ông hàng thứ nhất mà không tin nhưng mà khi mà cái ngày đầu tiên mà biết ông mất thỉnh cái dông ông về từ Singapore ông bay về á cái đầu tiên á ổng hối hận ổng có nói mặt nói rất là buồn thật này thật sự ông buồn ông nói nó ước chi hồi xưa giờ nghe lời em nghe lời kiệt <clears throat> à tại vì mình biết đạo mình biết phật mình ờ, tâm hồn mình nó thanh thản hơn nó chỉ có lợi thêm thôi chứ đâu có gì đâu đâu mất gì còn à, ờ, thì cũng bị chỉ trích bị nói gần mười mấy hai chục năm hồi xưa <clears throat> biết bao nhiêu nhân viên bạn bè xung quanh nó cũng coi thường mà lắm nó nói anh tài ba lập lên cái hãng từ 10.000 đô <laughs> một người làm giờ tới bốn năm người làm từ tháng có mấy ngàn đô giờ tháng à, năm lên tới năm sáu chục triệu mà anh nói cái này người ta sẽ coi thường anh hả <laughs> chửi mình nói đủ thứ hết nhân viên đâu phải vậy à, giờ tôi mày cứ nghĩ đi thấy mấy anh giỏi không chiều cái là đi mấy cái nhà hàng sang uống chai rượu ăn cục bò ờ, stack cái là cả ngàn đô Alexander ở đây mắc lắm <coughs> rồi vô đó nhậu nhẹt cụm cụm cụm mày về cái uh, xỉn ngủ thì đa số những chủ như vậy hoặc là nào thì uh, có gợi nhí chịu cái là đi với bộ nhí khuya về hay vô mấy cái quán karaoke thì mỗi người có mỗi cách thì mình giải thích lắm còn mấy thằng mà lịch sự nữa thì ờ, nó đi đánh ờ, đánh đánh gòn đánh góp mình nói mình năn nỉ nó <clears throat> mà miếng sao cái lương của mày tao lên đều điều là được rồi đừng có ờ, chửi tao nữa coi coi như là hobby hobby là giống như mỗi người dùng cái đó để mình cân bằng cái cái tinh thần của mình người phải làm này làm kia thì thật sự nhờ Phật nhờ các vị ờ, mỗi lần ờ, buồn hay là bực bội mình thắt nhang cái mình thấy vui cái mình vô mình tính toán ra được công việc còn quan trọng hơn chứ đâu phải mỗi lần mình bực bội cái đi kiếm trẻ SO gót một cốc nó không phải nó nó làm cho mình nóng lên quậu thêm nữa thì cái đề tài bữa nay là đi đoan thì thật sự không phải gì đoan mà lại tùy là mình nói lại nha tùy theo trình độ mỗi người nhận thức và hiểu biết thấp cao người nào mà hiểu sâu thì có lợi giàu có sức khỏe gia đình hạnh phúc giờ nếu nói gì đoan đi kiếm Bill Gates hỏi ổng đi hiện giờ ở bển có ông ông tàu người mù ngày nào ông bước ra cửa đó cũng hỏi ông đó ờ, làm gì đúng sai một cái quyết định quan trọng trong đời của mấy nguyên thủ quốc gia này nọ đó mà có một người mà mình nói gì đoan đi chỉ ông đó bữa nay ông ra là gặp màu đỏ nó đừng đi ông ở nhà thì ông đâu có bị mất tỷ tỷ ờ, lũi đầu ra mà không biết gì hết thì cũng giống như ờ, còn bình người thường á tự nhiên mình bận rộn với công việc làm thì ở cái tầng gọi là đời sống bình thường không có nhiều lúc không có hiểu tới rồi không có ấy chứ còn à, lên cao hay là đầu tư tài sản lớn phải có nha mình có câu chuyện này thật á, ở Sacramento có cái khu gọi là Sài <coughs> Gòn Plaza xây dữ dằn lắm mấy chục triệu thời đó là anh, à, anh Sơn chị Lan Hải Nguyễn Anh Sơn xây cái đó ông đạo ông giáo chỉ cũng đạo công giáo xong cái con lần bằng bằng cái chuyện ngồi lên đó vừa ngồi xuống một đống mấy con ma <laughs> nó tới nó mét nó nói cái ông này á, <clears throat> xây cái này á, không có xin phép mà cũng không có hỏi nó cúng nó cào nhà cào cửa nó lên cho nên nó quậy ổng thì trang nó quậy cho tới mà phát phá sản luôn đó rồi cái uh, có duyên à, giờ cũng bạn ổng mà nói ổng không tin ngày nào cũng đi ra, ra chỗ ổng ờ, nói ờ à, đó anh làm vậy á cho nên ổng rất là giàu khó giàu cực kỳ á mà bây giờ trắng tay sạch ờ, mấy con dông nó phá dữ lắm mà nó mà phá rồi á thì uh, bắt đầu là cái triệu chứng <clears throat> à, phải kiếm mấy thầy về năng nỉ nó thật <clears throat> sự như lúc á, mình tìm không có đúng mấy thầy đó <clears throat> cái lực ổng yếu á. mấy ông hoa nó còn cười nữa nó mà dẫn mấy dân chơi tới nói chuyện tao à, nó đâu nghe phải kiếm đúng người ấy nghe <clears throat> chủ đề hôm nay là không có gì đoan đâu các bạn gán thức tỉnh à, còn dạng uh, như ờ, nó có những cái ờ, dạng khác như dạng như ờ, dũng lò voi Việt Nam á mình có từng gặp cái đó là dạng khác <laughs> cái là à, một à, một bóng mà hai hình đó, <laughs> đó là khác nghĩa là giống như bữa mình nói dạng lý thần ăn chia công đức là nó cũng cho mình vào nhưng mà cũng phải làm theo ý nó rồi này nọ nghĩa là một à, một cái hiện tượng đó rất là nhiều mình không nói sâu đụng chạm nhưng mà đó là khác nữa rồi dạng giống như um, lúc nào á, Phật dạy gọi là tỉnh thức nếu mình lúc nào mình cũng giữ cái trí tuệ mình tỉnh thức không ai không ai không có dâm linh nào mà dám tới gần mà nhà mượn xác mình hay là này nọ không ăn không muốn cần công si nó tôi có tôi liệu cơm gấp mắm có ít tôi ăn ít nhiều tôi ăn nhiều tôi không có à, chơi trò đó mình phải gắn giữ cái tỉnh thức của mình tránh à, kiến phật dạy là phải tránh kiến bi trí dũng phải đầy đủ thì thời buổi nay á <clears throat> có nhiều người á người ta công si kiểu đó công si kiểu đó đó về mặt kia không có công đức mặt đời có thể ờ, khả quan hơn nhiều người khác cái bình thường nhất cứ sống bình thường cứ làm ăn bình thường rồi nếu mà mình có một chút lòng tin á, thì mình bớt hao tài tốn của gia đình ờ, nó hạnh phúc thêm chút nhưng mà đừng có ờ, chơi mấy cái gì ở Việt Nam bây giờ bá Thái Lan với Miên gì đó mà đừng có đụng tới đó tại vì ông Linh á, <clears throat> nó thuộc xảo trá và nó láo số 1 ở đây dùng này mai mốt có cái clip khác kể về hồ ly ở vùng San Jose hoành hành tất cả bác sĩ kỹ sư nha sĩ và mấy cái đại gia ở đây có mấy chục thằng á là đều quỳ nập nập dưới chân đó nhưng mà cái mình biết cái cốt nó là hồ ly rất là hay mua đất mua đa nhà cửa địa ốc gì ở đây là nắm hết đơn giản nó có chừng quân tướng của nó chừng 10 người thôi à, dông con dông quậy dông ờ, gì đó <clears throat> mỗi ngày nó cho ăn cái gì không biết nó kêu ok lại nhà cửa ờ, ông à vô mà thám thính tình hình nhà nó cho tao bữa nay nó nói gì nó tính làm gì cái về báo cáo lại với con hồ ly thì cái hồ ly nó nghe được thiền chút cái nó ờ, nói không đó à, anh đừng vậy vậy nha cho anh sao tôi biết anh sắp sửa làm này là ông kia nghe là quảng hồn trời sao hay quá ta tôi tính trong đầu vợ tôi chưa biết sao biết nó chuyện nó dễ ợt à nó không có gì hết đó à, là nó vậy nó nó nói chuyện được nó có đại tử của nó nó gãy đi chỉ nghe ở nhà mình có nhiêu chiếc đũa nó biết rồi sau lúc đó là đưa nó lên đầu rồi mang nó về khi mang nó về rồi đại tử nó vô nhà mình nó quậy cho gia đình tan nát mỗi lần quậy là đi kiếm ai nè kiếm bác sĩ ai là bác sĩ nó hãy mỗi lần tới là đưa nó 5 ngàn 10 ngàn mà năm nó tới 10 lần là thấy mất 50 ngàn mà năm tới 10 lần mà tới nghĩa là nhà mình mất hạnh phúc 10 lần đó. chết thì nó không cho mình chết <coughs> cho mình thật <coughs> khừ vậy đó cho nên đừng có mời mấy cho thầy phong thủy hay là <coughs> nói ai giỏi đừng mang về nhà tại khi mang nhà nó có cách nó gửi đệ tử nó trong đó, đó nó làm gì á, lúc mình đang đi nó gửi tức là cái nhà của mình phải có thờ thổ địa thờ thổ địa với củ quyền củ quyền thì mình làm cái bài cái khúc cây á mình để cái tên thôi đừng có để cái tấm hình một người để à, giống như họ họ Nguyễn à, củ quyền thất tổ họ Nguyễn thì là nguyên cả dòng họ ông tổ ông tiên mình cả mấy trăm ông họ Nguyễn cũng đều vô nhà mình được còn nếu mình không có thờ á ông thổ địa nhà ổng không có cho vô cái ở bên cái luật bên kia rất là khó cái gì cũng phải có giấy phép cũng phải đúng luật à, còn ông thổ địa với à, của quyền mình đó là hai những người đó trực tiếp à, trực tiếp lo cho đời sống cá nhân mình không có để mấy cái chuyện mà ô uế nó vô nhà thì mình à, phải sống tự tánh thôi chứ không có cầu xin mấy vị hoài nhưng mà thường á, thì mình ờ, thờ á, thì mình bớt đi chứ ờ, mình nếu mình không thờ á, tụi nó có thể ờ, mượn nhà mình làm hotel ở mấy ngày mình cũng mệt á đó. có thiệt thì mình nói nhiều mất công ta nói mình dị đoan nó chạy mình có mình hiểu sao mình nói vậy à, tránh mấy cái thầy phong thủy mấy cái đó đừng mời về nhà mời nhà là tự nó gửi trong nhà rồi tự nó đi làm tiền mình á còn ờ, đi mua đất mua đai mua nhà đó trước khi ờ, vô tới mang theo những trái cây khấn trước à, tôi trụ mới rồi chứ không xin không không ra trình diện nó tôi vô nó cũng vậy nữa tại vì bất cứ chỗ nào mà trống chừng 3 ngày thôi 4 ngày thôi là nó vô nó nó chiếm mình rồi tôi nói đi lang tháng mà đường cũng lạnh lẽo mà ừ. Hay là Phật thì không có phải gì đoan Ông Trump là gì đoan đó tất cả kinh thánh cũng gì đoan sao Mình sống song song với chư ờ, Phật Chư Thánh, chư Thần à, Tất cả cõi vô hình ờ, sát bên Quơ tay cái lúc nào xung quanh kiện là cũng đông mấy gì lắm cho nên <laughs> nhiều lúc mấy người nói sao quê quê mỗi lần nói gì mày cũng thắng không khấn mấy gì không có cho nói mấy gì điển vô đầu cái mình mất đi cái ý còn mấy gì mà cho nói thì mình nói được cái gì nói được thì kiệt nói được mà đến lúc những lúc ngập ngừng đó là mấy gì cũng cho nói sau cái này bữa trên à, các gì cũng có nói à con cho con lậu cơ chút chút để mà cho gieo duyên giờ chó với mọi người gán uh, giữ lòng tin với phật để mà được ờ, cứu qua cái màn bệnh tật này nó còn xảy ra nhiều lắm chiến tranh nữa nè đói nữa nè thấy miền Nam không bây giờ nước mặn rồi không có nước nữa rồi u đủ thứ chuyện nó không phải là một thứ đâu bây giờ ráng ờ, nghe kinh sấm kinh giảng à, mấy vị nói nó có mình cứ mường tượng ra giàu sang á, thì có giải thích cái clip của anh Hoàng Huy Hoàng á, một cái là mất hết rồi à, nhưng mà phải có một chút vốn chút vốn là à, mình phải à, biết cái hướng của mình lỡ như mình cũng mất cái thân người em thì cũng đi à, đi bên kia cũng có phật rước người nào cũng có thầy rước vậy đó chứ còn mà cứ lông bóng ngoài đường mà cứ à, không có lo à, cứ nghĩ tôi chạy đi uh, mua cộng hành cộng tỏi là quan trọng còn mấy chuyện này nó không có ra tiền tôi không cần đâu nó đó là mệt nó không phải vậy nói vậy là phật chỉ sơ sơ vậy thôi rồi bữa coi nào có duyên thì nói tiếp bye bye